Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món tôm nướng và cách để lấy chỉ tôm mà vẫn giữ nguyên con nha Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một cái thìa và các bạn làm như mình hướng dẫn là được Làm cách này thì mình vẫn vừa làm sạch được tôm mà vẫn giữ được à, nguyên nguyên con tôm Đấy, nói chung rất là đơn giản mình thấy tôm nướng thì nên để nguyên đầu thì lúc nướng trông nó sẽ đẹp hơn Món tôm nướng thì làm rất là nhanh luôn các bạn ạ Nhưng mình làm quen rồi thì thường thường mình nướng độ khoảng 15 phút làm sạch tôm thì trong khoảng từ 3 đến 5 phút Còn à, nướng tôm thì 10 phút là được các bạn ạ Bây giờ mình sẽ ướp tôm với một chút xả và muối Đây là phần tôm sau khi mình đã ướp Và bây giờ mình sẽ xiên que vào để nướng tôm Mình xiên que để nướng tôm là bởi vì Lúc nướng tôm xong thì con tôm của mình nó sẽ không bị cong và nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn Nếu các bạn không có thời gian thì các bạn cứ ướp xả và muối rồi bỏ vào nồi chiên không dầu nướng là được Nó rất là nhanh đấy các bạn xiên phần tăm vào phần giữa bụng tôm Và bây giờ mình sẽ nướng tôm à, ở nhiệt độ 160 à, độ C trong vòng 5 phút Các bạn thêm vào một chút xả để cho nó thơm Tôm thì thường thường rất là nhanh chín các bạn ạ Nên là các bạn chỉ cần nướng trong khoảng 10 phút cho đến 15 phút là ok Bây giờ mình sẽ uh, lật phần tôm để nướng cái mặt ờ, phía bên kia khoảng mình nướng khoảng tầm 5 phút nữa là được nếu các bạn nướng lâu quá thì cái phần ờ, vỏ tôm nó sẽ bám vào cái phần thịt lúc bóc tôm nó sẽ khó hơn mình chỉ cần nướng khoảng 10 10 đến 13 phút là được rất là ngọt Rồi bây giờ mình nướng thêm khoảng 5 phút nữa Và đây là thành quả của mình Cảm ơn các bạn đã xem video Nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha